không thích bạn trai à, đẹp trai hơn quá hả kỳ vậy lý do dạ tại em sợ bạn thường thường bạn bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy chị hả ủa hơi ấy ấy là hơi sao dạ <laughs> hơi ấy là hơi không có được à, đàn ông đó chị bên kia có ấy ấy không dạ không chị ơi à, vậy là không có đẹp trai đúng không dạ đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em ờ. dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh trời ơi chết rồi vậy đó hả Rồi, mời em gái ngồi bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. À. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh à, năm 1991 năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại à, em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là, là thợ tóc nam ạ. À. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào, chào bạn em. trai ngồi bên đó và em chào các uh, khán giả trường quay ạ. À. <laughs> em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989 sinh ra và lớn lên ở xuân lộc đồng nai và làm việc thì ở ờ, sài gòn ạ công việc cụ thể là như thế nào à, em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị tuổi tác thấy vậy có ổn không dạ em thì ờ, nhỏ hơn 2 tuổi cũng được nhưng mà em không thích bạn trai ờ, đẹp trai hơi quá hả kỳ vậy lý do dạ tại em sợ bạn thường thường bạn bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị hả ủa hơi ấy ấy là hơi sao dạ <laughs> hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị bên kia có ấy ấy không dạ không chị ơi à, vậy là không có đẹp trai đúng không dạ đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu ờ. em dạ. dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh trời ơi chết rồi vậy đó hả cái này là ờ, anh thấy cũng chưa chưa đúng lắm á vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy ấy ấy ấy á phải không dạ đúng rồi, chị. một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy ấy ấy giùm em nha chút ờ, dạ, kiểm dạ. tra coi sao người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy à. nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ <laughs> có ai nói em ấy ấy chưa dạ cũng có nhiều người nói đó. nhưng mà <laughs> trời ơi vậy lấy cái gì để đảm bảo là là em chuẩn men Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị Vậy dạ, là thì... đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ <laughs> rồi bạn gái bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh trời ơi kiểu khó tìm thì cũng tìm ra em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả <laughs> bữa kho cá bữa kho thịt rồi bữa kho rau rồi bữa kho tép rồi dạ, bữa kho dạ đủ không thứ anh kho ơi sẽ kết hợp với món ờ, món luộc anh để cho nó giảm bớt ờ, lượng muối xuống anh <laughs> ngoài ra còn gì nữa không em dạ được cái là em ờ, sống rất là nhiệt tình với bạn bè khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết <laughs> á có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả <laughs> dạ đó lúc đây lúc thỉnh thoảng trời đất ơi sao em nói thiện nha. thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả nghe sao thấy ghê quá vậy rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em dạ vậy còn cái điểm yếu điểm yếu của em á là em ờ, mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi thỉnh thoảng mà em mà vui á bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn trời ơi ơi nhậu nhiều không bạn tới đâu em tới đó thôi chứ em cũng không biết tới đâu nữa dữ nhất là mấy chai là xỉn em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy chắc cỡ thùng nữa sao vậy? cái gì trời ơi. một lần em uống một thùng không có một thùng nhiều người chị sức em uống được bằng mấy chai chắc cỡ là năm sáu chai vậy thôi chị thiệt không Nhìn... thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi tôi không tin cô này đâu em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phan thùng đâu chắc dữ lắm rồi chết anh lên em cũng hiền lắm anh ơi bạn bè nhận xét rất là hiền lành tốt bụng anh dạ vâng. còn em trai dạ thì uh, đặc biệt là là tự rất là tự tin trước đám đông đúng rồi dạ còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao ví dụ như là những con nhôn đất hay con sâu rồi thì em sợ à dạ con trai mà sợ con sâu buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận giận ừ. Á, mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi anh có sợ cái khác không anh không anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em còn những vấn đề khác thì anh không em không phải lo sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi <laughs> anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó em có vậy không em cũng thỉnh thoảng qua đôi khi đâu thử giờ em em em em vậy hớt, hớt tóc em hát anh nghe thử đi <laughs> em đi thi tiếng hát trường năm 2012 đợt đó là đóng uh, có 5 người em đóng trong vai tin sách và có bà chân bà chắc nữa bà trưng bà chịu anh bà trưng bà đắt đầu ra <laughs> giờ cái uh, cái con vòng cổ đó mẹ mà đồi của em đã được vô vòng tứ kết á anh rồi lên. bây giờ dạ. vô coi vòng cổ đi ha phú nhân phu nhân ơi khăn chàng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự thì bà lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện là mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hồn <laughs> Ủa nó nghe nè sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi em cũng không có rõ lắm chị Phải không? Tôi dạ, nhớ như Hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là, là là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi uh, tiếng hát truyền hình 22 chị. Rồi đậu vô được cái vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị là đà nẵng thành phố hồ chí minh với cần thơ là, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra à. đáng lẽ à. vô một dạ. vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống <laughs> em cũng nói thật với uh, anh quyền linh với chị cát tường là em cũng theo học bên uh, cao đẳng nghệ thuật ở trên biên hòa được 2 năm à. dạ bên thanh nhạc đó chị à, nhưng mà hả? sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề uh, em vẫn đam mê nghệ thuật hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó kia đó vậy hả dạ. có đi bộ đội nữa hả dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không dạ có đâu hết đắp thử rồi hết thử rồi hôm nay tôi nghi lắm nha cũng thẳng thớm lắm mà sao nó chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết rồi được rồi được rồi khỏe không ổn không em ổn gì nhịp tim đập bình thường không dạ bình thường vậy à. nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới ba chục cái mà anh ấy là giận ấy mà <laughs> không dễ tôi thương nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử nói chung là em trai rất là dễ thương ha dạ. em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ thật sự thì em có trải qua hai mối tình rồi hai mối tình rồi dạ vậy khẳng định đàn ông rồi ngon lành <laughs> thấy không thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá năm khoảng 21 à, tuổi anh linh Giờ sau ờ, thì uh, em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh ừ. Sau uh, ờ, 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều Cứng cáp lên nhiều ha Dạ Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. nha Em chào anh Chào em gái Nãy giờ à, em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chính chắn về vấn đề là tìm một người à, à, về chung một nhà rồi nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường là mê tình thôi. em ơi nói chung là tình. em cứ tin anh đi anh không có gì đâu <laughs> bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè <laughs> em muốn thử cái gì xíu ấy hay không em tự kiểm tra bây giờ em nói anh lên nghe về cái tình trường của em đi tình trường là em là cao thủ rồi anh chắc chắn là không ai qua em đâu anh ghê nhưng mà em chưa nói hết mà em còn khúc sau nữa chị à rồi khúc <laughs> dạ sau. nhưng mà về cái khoản là yêu đơn phương à, yêu, yêu đơn, phương. phương quý vị người ta từ chối không à chứ không có được à, thành công Trời, kỳ vậy ai mà cô gái cá tính à. dễ ờ. thương thế này mà ai đâu tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nùm nước dạ, liền em hay mơ mộng lắm chị em sống hơi phi thực tế chút xíu em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị <laughs> kiểu như trong phim vậy đó vậy trong phim đó chị nhưng mà đến giờ vẫn người tôi siết vô cái à, là độc thân bình vững đó chị yên tâm em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây với <laughs> ấy ấy mình kia ấy ấy của em bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào không quá đẹp trai rồi là rồi. chắc chắn không ấy ấy đúng không dạ đúng rồi không ừ, ấy ấy ừ. rồi. thứ hai chắc chắn là, là bạn ấy là lên <laughs> thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định có khả năng lo cho một gia đình Vậy nãy giờ nói lo được hết á lo cho vợ lo cho con được luôn anh nè dạ, ổn định dạ, rồi dạ cái đó vậy là ok lắm rồi, dáng dốc sao dạ cao dạ thì thấp bạn á cao một xíu khoảng tầm một m sáu trở lên được không em như hơi thiếu là lên sáu mốt <laughs> lùng hơn rồi thiếu chút xíu anh với lại đi guốc đi guốc lên tí quên em đi, cao uh, nhiêu đi giày chứ dạ, em mét sáu hai em mét sáu hai dạ rồi với lại em thích mang giày cao gót hỏi bạn đó đi chung với em bạn đó có ngại không anh không có không gì có đâu qua bắt ghế thôi em không sao hết không sao rồi vậy được không ha có điều gì dạ. không thích nữa người con dạ. trai ửng ừ, keo kiệt quá gia không. trưởng bạn mới đi thoáng à, không kéo kiệt không ra trưởng đâu em ơi dạ với lại bạn đó phải uh, lãng mạn với gia lăng tí xíu cái này quan trọng có lãng mạn không, không? cái vấn đề lãng mạn là là là em rất là là, là ưa chuộng vấn đề đó có một kế hoạch lãng mạn gì với ờ, sự uh, yêu thích lãng mạn của bạn gái không nắm tay với tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó <laughs> nói chung là em rất là lãng mạn nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả đó chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em dạ này cái này nó hơi em em em thích lãng mạn hơn xíu ngoài cái nắm tay ra còn gì nữa không mưa anh? mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi <laughs> cho nó lãng mạn à, thôi được rồi bây giờ mình à, lấy thêm ý kiến của người thân đi em gái đi với ai dạ em đi với ờ, mẹ và em trai ạ à. Dạ chào cô Dạ con chào bác Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường dạ. dạ Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay Dạ cô xin chào cháu Dạ Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm Cô cũng ưng ý cũng là chung một tỉnh với nhau cũng dạ. dễ tìm hiểu với nhau dạ. thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào dạ. thì nếu mà cô mong là sau chương trình hòa hẹn này hai con đến được với nhau thì dạ. cô rất mừng dạ, dạ. cảm ơn à, cảm ơn bạn cô. Dạ. em trai đi với ai dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ à cho em gửi lời chào đến anh quyền linh và chị Cát Tường dạ. và, bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì à, bạn gái bên này thì à, chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng à, sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, mở rào cho hai nha. bên gặp mặt nha. Bắt đầu. anh dạ. có món quà tặng em dạ em chào anh em cũng có món quà tặng anh ạ à. <laughs> dạ anh em tặng anh một cây xương rồng nếu mà em đóng cây xương rồng vậy á anh có ôm em không tết ôm em <laughs> tuy là cây cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy anh nó có <laughs> gai anh vậy dạ, anh có sợ gai không anh không em không sợ gai vậy dạ. em tặng anh rồi cảm ơn khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em ờ, rất là xinh dạ cảm ơn em nhìn anh ờ, thấy anh như thế nào dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến à, cảm ơn em mà nhìn nhìn sơ qua ngoại hình nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy cũng chuẩn men à <laughs> không cái vấn đề đó thì anh em nói chung à, đừng lo tại sinh ra là anh trong cái cái có, có cái máu đó rồi cái máu cái nghệ thuật trong người rồi đó nên uh, nói chung là em không phải lo anh hồi nãy á, <laughs> em thấy anh bên hình như hết đất đúng không anh nãy em ngồi đây tiêu dưới bức tường cái em không có thấy được thì anh thích lại cho em coi được không đất rồi ok tội nghiệp nhỏ không lại hết 11 cái rồi đó sao ập mặt xuống đó luôn đi thôi vậy được rồi anh ơi trời ơi thế khuyến mãi luôn thấy chưa em cả luôn <laughs> mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta em muốn hỏi anh một điều là anh mới anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay ờ, anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì à, nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình à, được ờ, mình lên tivi hay cái gì. Nói chung khi anh lên lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? hai người mà cùng ờ, yêu đương nhau thì em cũng chưa có vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh cổ rất thích lãng mạn đó thí dụ lần đầu gặp gỡ tổ chức sinh nhật cô ấy em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn cho cổ thích nào ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái uh, mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó đó là anh sẽ có bày đồ những đồ trang trí đó sinh nhật đồ trong đó đó rồi có những cái sự lãng mạn đó nói chung là bây giờ một cái trái tim <laughs> đó, cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó dạ, bây giờ đó. Dạ. em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó em biên tự biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ đứng lên đàng hoàng nó đi qua bao nhiêu khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười em ơi lại gần anh nữa đi em hãy nhìn than mắt anh này anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giật người đầu tiên anh trông thấy chính là em làm vợ anh <laughs> làm vợ anh <laughs> tức là giờ em hơi bị đau họng thế em không lên được phòng cảnh với mẹ do những cái ngày à, trước á em nói chung là tại em đã hát đi hát quá nhiều đi nên à, em không còn giữ được cái giọng của em nữa đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình à. lấy hơi này kia cái làm vợ anh nhé lên cố gắng lắm mà. anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà anh ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh đúng là câu cuối lấy, thôi lấy, lấy hơi đàng hoàng chuẩn bị vợ anh nhé để cho người ta câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên wow, wow. dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui rất có <laughs> Tôi nghiệp nhỏ Đúng anh luôn thông cảm với em tại em à. Không, anh ơi, không dễ thương mà Tôi thấy lãng mạn lắm rồi Cố gắng lắm rồi, phải không? Rồi cố gắng hết sức rồi à, Nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi Có nghĩa lúc đầu á, là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt <laughs> đó nó lại vậy đó Thôi, nói chung là dễ thương lắm anh thấy thích hai đứa đó nha hai đứa dễ thương lắm á rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha đặt tay vào nút bấm đi hai bạn Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi <laughs> Em thử chị Thử nữa Trời đất ơi, bấm thử Rồi Ta chưa đếm mà bấm sợ bấm không tay trúng nhau hả? được rồi đó. Còn thực ra các bác gái con được cầm tay nhau. nắm tay đi. đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái ờ, được hôn cô ấy. Cô chưa hôn đấy, chưa yêu đó. À, con xin bác gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa đầu, gật, nó hôn, hôn trước rồi. bác gái mới gật đầu rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy dạ. ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ em em thấy anh cũng run quá nên là em em nhúng xuống trận anh hùng cho nó dễ chị giờ dạ, vô làm vợ anh nhé đi nè hai ba <laughs>